Mời các con cùng quan sát phần kiến thức với cô nào. Cô có ví dụ sau. Ví dụ A, 128.472 chia cho 6 có kết quả là bao nhiêu? Muốn chia được, cô trò mình cùng đặt tính. Cách đặt tính chia so với phép nhân và phép cộng phép trừ thì nó hoàn toàn khác hẳn và nó đặt theo cách như sau. Đó là số bị chia nằm ở phiên trái. Sau đó chúng ta kẻ giống như cô kẻ, tức là kẻ cột dọc rồi kẻ ngang. Số chia nằm ở bên tay phải. Dưới số chia là nơi mà chúng ta sẽ viết kết quả đó là thương vào vị trí này. Để thực hiện được phép chia khác hẳn so với phép nhân, chúng ta thực hiện từ phải sang trái thì bây giờ chúng mình lại thực hiện từ trái sang phải. Cô nhắc lại, chúng ta chia theo thứ tự từ trái sang phải. Bây giờ chúng mình bắt đầu chia nhé. Chọn hàng lớn nhất, các con thấy một không thể chia cho 6 vì nó chưa đủ lớn bằng 6. Vì vậy, ta phải lấy tới 12 chia cho 6. 12 chia cho 6, ta nhẩm được 2. 12 chia cho 6 được 2. Ta viết 2 vào thương. Đây là lần chia thứ nhất. Sau khi chia, chúng ta làm bước nhân ngược. 2 nhân 6 bằng 12. 12 trừ 12, kết quả bằng 0, ghi 0. Ở đây cô nhắc lại, chúng ta lấy 2 nhân 6 bằng 12. 12 mà ta đem chia trừ đi 12 ta vừa nhân, ta được kết quả bằng 0.